Hải Đăng ờ, xin chào bạn sau đây Hải Đăng uh, ờ, xin giới thiệu các bạn máy ờ, Nova dòng này Hải Đăng đang có size 10.000 các bạn nhé dòng máy cối nông phun hộp mới nguyên các bạn thông số máy này tỷ lệ truyền 4.1.1 à. đấy tỷ lệ truyền made in ờ, China 10.000 là 4.0 là 320 mét ờ, không chấm 50 đây là đường kính các bạn nhé đường kính của cước ấy, là 0.50 là 280 mét là 0.6 là 240 m. Đây các bạn, máy đây. Đang uh, review máy các bạn. Đây có túi đi kèm các bạn nhé. Đây, túi uh, đựng máy đi kèm. Tay quay này các bạn uh, đổi chiều được. Đấy, các bạn đổi sang hai chiều được. Nhúm cầm rất đẹp các bạn ạ cầm ôm tay các bạn cầm khá ôm tay tay quay ờ, kim loại nhìn ờ, phần ờ, tay quay đây tay quay tay quay phun kim loại luôn không tốc độ thu dây 4.1.1 thông số máy đây các bạn cối này à, chất liệu kim loại các bạn nhé à, sẽ tháo cối đấy đây là tiếng kêu lúc bạn được cá đây anh em ạ lô cước lô này cũng à, phun kim loại cái tạo à, tiếng kêu giống của Daiwa đây các bạn tạo tiếng kêu các bạn đây, đây tạo tiếng kêu nó chạm vào à, những cái bánh răng ở trong quả lô này nó tạo ra tiếng kêu các bạn dòng được cá 13 cộng một vòng bi các bạn ạ. Đó. Này quay rất khá là ok. Đang à, sẽ cân à, tổng trọng lượng cho các bạn. Cân à, trọng lượng máy. đây các bạn 562 ờ, gram đang ờ, quay ờ, chi tiết các bạn nét rõ nét hơn đây phần núm phần thân của máy đấy phần à, tay quay thiết kế khá đẹp Đấy, vừa rồi Hải đang à, phát sinh đã giới thiệu các bạn máy à, Nova 10.000 Hải đang xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh